Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Lee Anime. Trước khi băng mũ rơm vào tân thế giới, các thành viên đều không biết cách sử dụng Haki. Nhưng sau 2 năm Tham skip trải qua đào tạo, mọi người đã chăm chỉ luyện tập để trở nên mạnh hơn, bao gồm cả việc học cách dùng Haki. Haki hay còn gọi là bá khí, là một sức mạnh bí ẩn được tìm thấy trong tất cả các sinh vật sống trên thế giới. Nó không khác gì so với những giác quan bình thường, có tất cả ba loại haki trong One Piece, trong đó có hai loại haki thông dụng thường thấy các nhân vật hay dùng, do chỉ cần tập luyện hợp lý sẽ sử dụng được, là haki Buso haki sắc màu vũ trang, và haki Kenbun haki sắc màu quan sát. Đặc biệt, có một loại haki thứ ba mà chỉ có một nhóm người được cho là người được chọn mới sở hữu nó tên là haki Haosoku, haki sắc màu khuất phục hay còn được gọi là haki bá vương. Dưới đây, hãy cùng bọn mình điểm lại những thành viên băng mũ rơm đã được xác nhận biết dùng haki. 5. Jinbe Kỵ sĩ của biển, Jinbe là một thành viên của băng hải tặc mũ rơm và cũng là người lái tàu. Cho tới hiện tại, ông chính thức là thành viên thứ 10 của băng mũ rơm và thứ 9 gia nhập băng của Luffy, cũng như là thành viên duy nhất đến từ đảo người cá. Trước Time Skip, Jinbe là một trong bảy thất vũ hải, với số tiền truy nã cực lớn ngay sau khi ông rời thất vũ hải, chính quyền thế giới đã truy nã ông 400 triệu Berry, không khó có thể đoán được Jinbe sở hữu hai loại haki thông thường là Buso Haki và Kenbun Haki. Jinbe đã thành thạo Buso Haki trong một thời gian dài. Anh đã từng có thể chiến đấu trong nhiều ngày chống lại Ace và khiến Ace bị thương, cho thấy anh có thể đấm vào lửa của đối thủ, Khả năng dùng Busosoku Haki của Jinbe đã được thể hiện nhiều lần, đặc biệt là trên hầu cách Iceland, nơi anh ta có thể bao phủ tay với Haki, để làm cho cú đấm trở nên mạnh hơn. Ngoài ra, Jinbe cũng có thể sử dụng kênh Bunsoku Haki Usopp. Nhân vật Usopp thuộc top thành viên yếu nhất của băng mũ rơm trong One Piece, nhưng mới đây đã được Oda bắp thêm sức mạnh. Khả năng sử dụng Haki của Usopp vừa được phát triển trong Dressrosa. Sau 2 năm luyện tập, Usopp đã có thể thức tỉnh được Haki quan sát một cách bá đạo. Tính đến thời điểm này, Usopp là một trong ba người được biết đến có thể dùng Haki quan sát xa nhất One Piece. Như lần trong trận chiến ở đảo Dressrosa, Usopp đã cảm nhận xuyên qua Law và Luffy để thấy Sugar, Sử dụng Haki quan sát đã khiến Usopp gia tăng thị lực và khả năng cảm nhận gấp vài lần bình thường, nên đã có thể bắn hạ Sugar. Khi Usopp bắn thì khung cảnh xung quanh cậu tối om, chỉ có duy nhất cánh cửa cậu nhắm tới phát sáng và hình dạng của lò. Luffy và Sugar được cậu nhìn rõ nét. Đây chính là lúc Haki quan sát của Usopp đã thực sự lên level. Tại Adres Rosa, với sự liều mạng cũng như haki quan sát của mình Usap của chúng ta đã đánh bại được Sugar, con át chủ bài quan trọng của do Flamingo trong việc thao túng vương quốc này. Với lần ăn may kinh điển đó, Usap đã đảo ngược hoàn toàn tình thế tại Dres Rosa, mở đầu cho một cuộc lật đổ kinh điển tại quốc gia đầy rẫy những bí mật này. Cũng chính vì tài năng ăn may của mình, Usopp cũng đã được người dân và các chiến binh bị biến thành đồ chơi phong tặng danh hiệu anh hùng trong lòng của họ và nhất mực nghe theo chỉ thị của gió vương Usopp. Cái này mình chém gió thôi các bạn. 3. Sanji Sanji là một trong bộ ba quái vật của bang mũ rơm, không khó để đoán được, sau 2 năm time skip Sanji có thể sử dụng hai loại haki thông thường. Khi Lo, người hợp tác liên minh với Luffy, Lo đã hỏi Luffy rằng trong băng của cậu có những ai biết sử dụng Musou Soku Haki, bởi vì đối thủ của họ tại băng Haza là Caesar Cloud. Một kẻ mang năng lực hệ lo ra, một hệ đặc biệt mà chỉ có thể tấn công họ bằng Musou Soku, Luffy bảo rằng ngoài cậu ra còn có Zoro và Sanji biết Haki, Sanji đã thể hiện khả năng sử dụng Musou Haki của mình khi chiến đấu với Vinsmoke dắt trên hầu cách Iceland, bằng cách bọc Haki quanh chân khiến những cú đá của Sanji thêm phần chất lượng. Anh ta dường như đã thành thạo Musou Haki kể từ khi hoàn thành khóa đào tạo trên đảo Kamap Aka. Điểm mạnh của Sanji là bá khí rất màu quan sát. Khi anh giúp Kim Emon tìm cơ thể của ông trong cái hồ ở Panghaza, anh đã dùng Haki Kenbun để tìm vị trí phần mình của Kim Emon trong làn nước đen. Có vẻ như Sanji cực giỏi về loại haki này, khi anh có thể cảm nhận được việc Tashigi bị Virgo tấn công, dù hai người đang ở hai nơi khác nhau. Sanji đã thấy và sút bay một tên bắn tỉa từ khoảng cách 8 mét, hoặc tìm ra dao San Sunny ở giữa biển, dù anh đã biết được tình hình và vị trí của nó từ Kin Emon và Viola. Sanji còn có thể cảm nhận được khí chất của Nekomamushi khi anh đang ở bên trong cơ thể của Kaponbi lúc anh đang ở Du. Đặc biệt đó là khi tránh các cú đánh của Katakuri, Mặc dù Katakuri là người dùng kênh Winsoku Haki cấp cao, Hai, Roro Noa Zoro Có thể nói Zoro là bậc thầy Hakibuso Soku, khi anh có thể sử dụng Hakibuso Soku cấp cao. Hakibuso Soku cấp cao là khả năng phát ra haki vũ trang thông qua cơ thể hoặc vũ khí của người dùng. Để sử dụng được haki vũ trang cấp cao này thì người dùng tích tụ haki trong cơ thể, rồi xung phá từ bên trong ra bên ngoài. Tạo một bộ giáp vô hình có thể dùng cả để phòng thủ lẫn tấn công. Chúng ta đã thấy Zoro sử dụng nó khi anh truyền haki vào kiếm khi anh chiến đấu với Piker. Haki được tích lũy sau đó có thể dùng để tấn công kẻ thù. Cuộc tấn công này có khả năng vượt qua hàng phòng thủ bên ngoài của kẻ thù và trực tiếp tấn công các cơ quan nội tạng của chúng và Haki Kenbun Soku Haki sắc màu quan sát đã được Zoro sử dụng để phán đoán vị trí của Piker trong những tảng đá. Hiện tại Zoro đã thành thục hai loại Haki là vũ trang và quan sát, tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng trong ác lần này chàng kiếm sĩ này hoàn toàn có thể sở hữu thêm cả Haki bá vương. Chúng ta cũng có thể thấy rằng những đặc điểm cốt lõi của những người sở hữu Haki bá vương đó là một ý chí mạnh mẽ, hoang dã và không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Những thứ đó đều hội tụ trong Zoro của thời điểm hiện tại, bởi anh là một kiếm sĩ kiên cường và không hề chịu cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào cả. Trong trận đấu với Kaku, thì ai cũng thấy được rằng Zoro đã tỏa ra một luồng khí vô vùng khủng khiếp. Còn khi chiến đấu với Monet thì cô ả à cũng trở nên tê liệt khi nhìn vào ánh mắt của Zoro. Đây là những dấu hiệu của một người có thể sử dụng được Haki Bá Vương, một loại sức mạnh khủng khiếp có thể điều khiển được tâm trí của những kẻ địch khác. Tuy nhiên năng lực đó của Zoro vẫn chưa thật sự được khẳng định khi mà anh chỉ mới sử dụng nó một cách đơn thuần, chứ không thể hoàn toàn kiểm soát được năng lực này. một Monkey D. Luffy Sau 2 năm tập luyện cùng Rayleigh, Luffy đã dùng được cả ba loại Haki, Kenbun Sokuhaki đã được Luffy lần đầu tiên sử dụng một cách vô thức trong cuộc chiến tại Marineford khi anh đã né được phát chém của Mihawk, mắt diều hâu. Sau 2 năm time skip tại quần đảo Sabody, Luffy đã sử dụng nó để né những phát bắn laser từ người máy Pachifista. Trải qua cuộc chiến với Katakuri, Luffy đã tu luyện Haki quan sát của mình đến mức có thể nhìn thấy một chút gì đó sắp xảy ra trong tương lai, khiến con trai thứ hai của Big Mom phải ngạc nhiên. Nói về khả năng sử dụng Busosoku Haki của Luffy, cậu sử dụng nó khá nhuần nhuyễn, cậu dễ dàng bọc Haki từng bộ phận hay khắp cơ thể. Thậm chí, khi ở trạng thái Gear 4, ở dạng bao và tanh các bậc thầy Haki vũ trang như do Flamingo, Cracker và Katakuri cũng không thể chống lại các đòn tấn công của Luffy. Bây giờ, anh ấy đang luyện tập Busosoku Haki cấp cao ở Wano, giúp anh có thể tấn công một đối tượng mà không cần chạm vào nó, Luffy có thể sử dụng Haosoku Haki, một dạng hiếm của Haki và theo như lời Rayleigh, loại Haki này không thể đạt được thông qua tập luyện, nhưng vẫn có thể được cải thiện thông qua sự trưởng thành của bản thân và chỉ có một trong một triệu người sở hữu nó. Luffy đã sử dụng khả năng này rất nhiều lần trong series. Trước khi tập luyện với Rayleigh, Luffy không hề biết mình có Haki bá vương, nó chỉ được bộc phát theo bản năng trong những trường hợp cần thiết, và giờ Luffy đã có thể sử dụng Haosoku Haki một cách có mục đích để thể hiện sức mạnh với kẻ địch hoặc để loại bỏ những kẻ yếu không chịu nổi bá khí. Và đến đây là video kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho bọn mình một like, một share và một comment nhé. Đừng quên nhấn đăng ký và chuông bên cạnh, những hành động đó tuy nhỏ, nhưng đó là nguồn động lực giúp bọn mình ra nhiều video hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.